미도 농 이거 와나 농도 농도 파우파우가 암그 시그 라 그다 육도 기로도 로 농도 농 하마 내가 나오지 실패 육년 농도 농도 기로당 사이도 켐로고 기로다 농도 농 농고농도 농이고 스메는 이거라 농년 매래가 số nhiều gì này có tớ nông cố chiếu này nông thăng hè nó nông được nông được âm khăm cái chìm nó mà lụt cái hè cái kỹ đồ gì nông nó nông cái mi cái ông anh của bông lại đó nông đi nơi lý cái gì có cái đó nông ông đông à à này nông ngô nông ở đây qua mẹ thú nó thiên đại qua là mẹ thú nó thiên đại qua nhà này bổ xin thế anh này mẹ thú nó nông nông nó này mẹ nó nông ngô mồ lịch sử你冇見你路事業路過，你個咩土都冇玩過，農田高天大啦。個老子透過阿爸的農頭，哎呀，暗冚個農地連嚟啫啦，阿寶。 อีพออีวันก็ยังไงผมจำนังวันว่าว่าวันนั้นได้สี่ก็ต่อลูกต้นเทนที่สี่ก็ต่อโตน้องอะไรมีสาวลูกก็เลี้ยงเลี้ยงก็ลูกนั้งที่เลี้ยงก็ผูกวันก็น้องแม่ชมนั้นมาวันไทยจ้ากูหามะน้องเด็กนี่มุกลุงตาจนจีทำงานก็ปุ่งไหนบอกสบายทำนี้เแอบลูกก็ buông của sống có nông đây lì chỉ là cái xin nông chăm nó hàm mất thay sĩ có nông chăm nó sĩ rất là cô hàm nông đó ở lẽ sản xuất này có thay nhân nó có nông đây lì sau khi anh cái nội dân nông khai sinh lại lại rồi nông chăm mất bệnh à bệnh gì lại, thay nhân nó có bị cái yêu la cái nông đây lì hàm mất thay sĩ cái sĩ chứ lại khai nhau thấu nó có nông bệnh lại 农开路个边来，三十年的歌还没来，先把我们每一个人的里扩建，可得还没农民少过，农场那质量，那个农地里干起个细节。